Khi đất nước mở cửa, chúng tôi mang đến dòng vốn nuôi dưỡng sự sẵn sàng. Chuẩn bị chiến Cùng khắp nơi thắp lên những khát vọng chuyển mình. Khát vọng kiến thiết vượt thời đại. Khát vọng mở đường vươn thế giới khát vọng phát triển, định thành công. Cùng nhau kiến tạo tương lai bền vững. Nơi chúng ta cùng làm chủ một kỷ nguyên số mới với hơn 30 năm là ngân hàng quốc gia hàng đầu, chúng tôi luôn sẵn sàng cùng bạn tạo nên những di sản. Đối tác phát triển bền vững Vietinbank nâng giá trị cuộc sống